Everscan là một mạng mở nhanh, an toàn và có khả năng mở rộng với mức phí gần như bằng không, có thể xử lý tới 1 triệu giao dịch mỗi giây nhờ công nghệ phân đoạn động độc đáo của nó. Mạng ban đầu được xây dựng dựa trên khái niệm ton của anh em nhà Europe và sau đó được khởi chạy như một hệ sinh thái riêng biệt. Việc chuyển đổi sang Everscan đã được dự đoán vì sự phát triển lớn mạnh của mạng giúp nó vượt ra, ngoài các dịch vụ với công nghệ Ever ban đầu, và xây dựng toàn bộ hệ sinh thái xung quanh các nền tảng và sản phẩm, với các nốt hoàn chỉnh và công nghệ riêng biệt. Hệ sinh thái đã có một số sản phẩm, bao gồm cả DEX và cầu nối, được kết nối với các blockchain khác. Ever sở kênh là một blockchain hoàn toàn phi tập trung, tự quản lý, tập trung vào việc trả lại quyền lực cho cộng đồng thông qua tự do ngôn luận, thông tin và phần mềm, đây là một mạng mã nguồn mở và miễn phí nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái có thể truy cập được với đầy đủ các hợp đồng thông minh kiểu Turing được điều chỉnh bởi nguyên tắc của tổ chức tự trị phi tập trung giao. Ever là đơn vị tiền điện tử của mạng với tổng nguồn cung hơn 5 tỷ 021 triệu 484.334. Ever sở kênh là một nền tảng blockchain hiệu suất cao, có thể mở rộng và an toàn với thông lượng hàng triệu giao dịch mỗi giây. Để so sánh, hệ thống thanh toán của Visa chỉ có khả năng xử lý 1.700 giao dịch mỗi giây. Ngay cả một trong những blockchain nhanh nhất, Solana, Sol, cũng chỉ có khả năng xử lý 65.000 TPS, khiến Ever trở thành nền tảng nhanh nhất trên thế giới. Bao giờ người dùng sẽ có thể thực hiện các giao dịch với phí dưới 0,01 đô la và trả ít hơn 0,05 đô la cho mỗi giao dịch trao đổi tiền xu hoán đổi. Ever sở Eversurken sử dụng kiến trúc phi tập trung của riêng mình dựa trên các hợp đồng thông minh và hệ sinh thái của nó, thuộc sở hữu của giao tổ chức tự trị phi tập trung. Mục đích của nền tảng là tạo ra một môi trường cho các dịch vụ khác nhau và các giao dịch chung phục vụ chính phủ, các công ty tư nhân và người dùng. Nói cách khác, Ever có thể trở thành một nền tảng toàn cầu bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, hoặc như nó còn được gọi là máy chủ siêu cấp, Eversurken là một mã thông báo dự án gốc, xếp hạng 227 trên CoinGecko. Tỷ giá hối đoái của mã thông báo giao dịch trong khu vực đô la 0,3. Eversurken được liệt kê trên các sàn giao dịch tiền điện tử sau: MXC, Kuna, DigiFinex, ZBX, Kex, HitBTC, Pro, Changeli, FMFW. Ví Eversurken là gì? đó là một môi trường phần mềm, ứng dụng hoặc trang web nơi bạn có thể lưu trữ tiền điện tử của mình. Địa chỉ luôn thuộc về bạn và không thể bị đóng băng hoặc bị chặn. Với các tùy chọn bảo mật, bạn có thể làm cho ví Eversurken của mình an toàn nhất có thể. Ví lưu trữ Eversurken, Eversurf, Everspace, Tonwallet, Caselic, Lumigolit, Kilax, Crypterium, ComOT, FreeWallet, Everwallet, Tonswap.io dùng để làm gì? TONSWAP IO là một dịch vụ của lĩnh vực tiền điện tử DeFi, nơi người dùng có thể trao đổi một mã thông báo này cho một mã thông báo khác, trả một khoản hoa hồng nhỏ cho dịch vụ. Vào các mã thông báo trao đổi, các mã thông báo ban đầu được đóng băng trên một hợp đồng thông minh đặc biệt. Đây là cách các mã thông báo như WTON, WETH, WBTC xuất hiện. DeFi Alliance và Brozas đã tung ra dịch vụ TonSwap, qua đó bất kỳ ai cũng có thể trao đổi và chuyển các token của họ từ các mạng khác và tận dụng các chương trình nuôi với tỷ lệ hoàn vốn rất cao. Thị trường NFT đầu tiên trên Everscan, Rangberza.io, một nền tảng giao dịch NFT với công nghệ TrendFit dựa trên chuỗi khối Everscan. Một tính năng của Ganberza.io là người dùng có thể chia sẻ và tạo NFT mà không cần tương tác trực tiếp với trang web. NFT được lưu trữ trong ví mã thông báo Everscan của người dùng, mà nền tảng giao dịch không có quyền truy cập. NFT được mua và bán bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh của nền tảng. Thông báo đổi thương hiệu của Freyton thành Everscan được đưa ra sau một cuộc bỏ phiếu thành công vào tháng 9 tháng 11 năm 2021, thông báo rằng việc thay đổi tên phản ánh các mốc phát triển của mạng trong vài tháng qua. Trong thời gian đó, mạng lưới đã trải qua những thay đổi, và cải tiến vượt xa các thông số ban đầu của chuỗi khối Telegram Ton. Ngoài ra, việc thay đổi tên được cho là cần thiết vì có rất nhiều dự án Ton đã xuất hiện trong phi và tiền điện tử, dẫn đến sự nhầm lẫn không biết dự án nào là dự án. Sự nhầm lẫn còn tăng thêm bởi thực tế là, trong khi hầu hết các dự án này là hợp pháp, có một số ít những dự án đáng nghi vấn. Vì vậy, việc đổi thương hiệu nhằm mục đích làm cho Eversurken trở nên nổi bật, cũng như xác nhận với cộng đồng rằng, dự án lớn hơn và tham vọng hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Tên thương hiệu Eversurken, theo nhóm, là do khả năng mở rộng vô hạn của nền tảng. Eversurken là một dự án phi tập trung dựa trên mạng mở Telegram mã nguồn mở, nhưng đã phát triển vượt bậc hơn cha mẹ của nó. Cốt lõi của dự án là một chuỗi khối đa luồng, và có thể mở rộng với tính năng sharding đang hoạt động. Mã cho giao thức và các yếu tố chính đã được xuất bản. Eversurken có một cộng đồng sôi động, và hơn ba chục đối tác đang xây dựng các ứng dụng của họ trên blockchain này. Hãy tham gia